Hải Đăng xin chào bạn Sau đây Hải Đăng ờ, xin, xin giới thiệu các bạn một số phụ kiện ờ, của Simago và Heading ờ, và Gaugo ba hãng chuyên sản xuất phụ kiện là câu đài, câu cá cả rất ờ, hãng này giá tầm ờ, tiền bình thường bình dân phục vụ ờ, các bạn câu hiện này đang đang phân phối đây các bạn lưỡi này lưỡi titan bảy màu Đấy, hai có hai size hai, số 8 và số 6 các bạn Đấy, số 8 và số 6 của Simago sản xuất các bạn nhé lưỡi này titan của Simago lưỡi các à, bạn xem dòng này à, bảy màu không lạnh các bạn nhé bị à, rót vào cái dính Đó. với à, khung ảnh bảy màu size số 6 các bạn ừ, size 6 các bạn các bạn à, dòng này các bạn là câu giết trên giết cá chép và ok các bạn đo các bạn cái đường kính kích thước size của lưỡi đây size size size à, số 6 các bạn nhé do độ mở của lưỡi này nhìn à, độ mờ của lưỡi đang à, đo các bạn Đó, nhìn à, quan sát qua cái dáng của lưỡi dáng lưỡi này đo chuẩn các bạn đây số 6 là 6 ly chuẩn 6 ly Đấy. độ mở của lưỡi 6 ly đấy các bạn Đấy, số 8 chắc 8 ly Đấy, độ mở của lưỡi chất liệu ờ, tôi ờ, thép titan rất tiện lợi không bị lọt được bạn bạn ở đây thì nó có gen và có miếng dán để dán hai mặt này các bạn Đấy, vừa rồi mình à, mở ra bị à, vướng cái này Đấy, dán đây giáp lưỡi đầu à, sống trượt tốt đây lưỡi à, giới thiệu các bạn uh, tiếp đến uh, mã lý số 9 đây. Hoặc mã lý số 9 này các bạn bạn nào chưa biết dùng thì hiện hải đang sẽ hướng dẫn các bạn luôn đây các bạn à, móc thẻo vào đây đấy móc thẻo vào đấy các bạn buộc xong thẻo bạn móc đấy và các bạn à, đẩy cái vòng cao su này xuống nó sẽ chụp vào chống trượt thẻo đấy đây gọi là mali số 9 à, mali này nó cũng có cái chống xoắn luôn hai đầu luôn các bạn nhé Đấy. máy Bali tiếp đến ờ, là số 8 chống xoắn của hãng Hending sản xuất các bạn đây các bạn nhìn ờ, chữ Hending đây Đấy. đây là size ờ, số 10 tải trọng của nó là 20 kg 20 cân Đấy mặt sau sẽ là hướng dẫn sử dụng của nó các bạn đang à, sẽ lấy ra cái này à, màu đồng các bạn rất là ok tải 20 cân là được rồi tay không tay là hơi trượt hơi trượt một tí các bạn Đây. quay chi tiết các bạn review trực tiếp cho ờ, các bạn nó dễ Đấy. các bạn Đấy, bạn chống xoắn số 8 nó có khía này tạo ma sát tốt Đấy. 8 riêng Đó. em đây hơi ờ, vừa Đó. Ờ, mấy cây ờ, này đang giới thiệu rồi tiếp đến là cực linh cực linh của Simago vậy các bạn cực linh simulator các bạn quan sát bên à, ngoài thì vỏ đây a n t đọc tiếng việt cho nhanh <laughs> đọc tiếng anh ờ, tháo ra review cho các bạn ANT thì à, dòng này thì à, khả năng vừa test thử rồi thấy ok Đấy, size này là size 1.2 à, hiện tại đang à, đang à, phân phối 5 size 1 1.2 1.5 2 và 3 và sản hàng ok các bạn đặc biệt là nó sẽ có Đấy. bạn nhìn là lưỡi để cắt cơ Đấy, bạn lưỡi để cắt cước đây bạn Đấy test thử kiểu cắt cho bạn à. Mini 1.2 các bạn nhé bạn dạ, đặt đây là tay đây các bạn giật nhẹ cái đứt luôn 1.2 ừ. ok đấy các bạn ừ, tay bình thường rất cũng khó đấy thử đoạn dài một chút xem nào là giúp cho rút cho là rửa tay có dễ đớt không à được đấy các bạn lực này tầm khoảng 5 à, cân đấy lực à, tay 1.2 5 cân đấy các bạn cái tay Hải đang à, các bạn nhìn nhé. tập đồ lên nó chai này về đấy à, biết tầm lực tay của hải đăng rồi đấy đang ờ, tập uh, ờ, xa xa kép nên là tay nó chai vậy đấy đấy là lưỡi à đây cước ANT do Simago sản xuất đây cước linh đấy, cước linh xong tiếp đến ờ, là giỏ đây bạn giỏ hending đây kích thước có 40 à, nhân 2 mét rưỡi nghe đình à, sản xuất review của bạn Thì à, giỏ thì đang sẽ chuyển máy ra một chút để các bạn quan sát cho nó rộng và tiện ngoài sách và tem của nhà sản xuất và mã vạch này à, cũng chất liệu nhôm nhưng mà sơn tĩnh điện màu đen đỏ chữ handing hoa và vậy thì... vậy đường kính thì không phải đo và chiều dài không phải đo Giờ quan sát mắt thường các bạn quan sát vào hình ảnh thôi bạn này có dây chít miệng đây các bạn à, đây một màu đỏ các bạn các bạn hàng heading quan sát các bạn đều à, thấy là nhôm chắc chắn là nhôm và sơn tính điện các bạn là ok thông thường là những cái giỏ khác hãng khác à, không có sơn tính điện chỉ là nhôm luôn thôi chống gì chống ba cắm khá là ok lưới à, đấy, thích các bạn à, đo luôn cho các bạn cái à, đường kính của mắt lưỡi lưới này nó anh em hay quan tâm cái đường kính này cái đo các bạn đường kính này là 8 ly đấy. lưới đây ở bên trong là lưới và bên ngoài nhúng nhựa nó sẽ chống lưỡi mắc vào À, ok à, chống đánh hỏng à, vẩy cá Đấy, rồi à, đang đã giới thiệu các bạn là sản phẩm phụ kiện câu đài của hai hãng uh, Simago và Hending đang uh, Fishing xin chào hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải đang Fishing